em mình à, đang có mặt tại à, hẻm 244 à, nha cách mạng tháng 8 để gửi quà cho một chú bị khém khiếm thị và gia đình của chú là theo thông tin Phước được biết là tới hai người mù và một người thì bị tai biến lần. chú ơi chú dạ. nghe con nói gì không dạ nghe dạ nhà của chú là mấy người khiếm thị dạ hai người khiếm thị và một người bị tai biến à. một người bị tai biến phải không ạ à? dạ là ai với ai bị khiếm thị chú với ai nữa dạ em với vợ em à, chú và vợ rồi ai bị tai biến dạ mẹ mẹ chú hả dạ à, vậy là gia đình mình có ba người thôi ba người rồi ai là người mà để nấu ăn hàng ngày dạ em em mình, vợ mà mình vậy vẫn nấu ăn được hả dạ được được hả vậy à, gửi cho chú 10 à, kg gạo đi 10 kg gạo với hai bịch rau với lại lấy hai phần à, hai phần quà đó như là hai phần thôi mỗi thứ hai hai phần đây là một cũng như là một hoàn cảnh ở trong khu ờ, phòng tỏ hẻm 244 này thì chắc cô chú anh chị ở trên cái mạng tháng 8 này thì cũng đã gần rồi Phước đã ghé rất là nhiều lần rồi nhưng mà do là chú uh, không có thấy đường đó và không có thể nào ra lấy được thì uh... rồi giờ thôi ai ginh vô dùm phụ với chú được ha rồi mình sẽ gửi cho chú là hai phần uh, hai như là gia đình ba người thì uh, 10 kg gạo uh, hai phần rau với lại uh, à, mì trứng với nước tương hai phần hết rồi chú lấy đi ạ à. chú và vợ chú thì bị ờ, kiếm thị nha mẹ thì bị tai biến chú năm nay nhiêu tuổi rồi dạ 43 43 ờ, tuổi hả dạ, dạ. còn đó mà còn hai đây con gửi cho chú 200 ngàn nha à, lấy chai xịt xịt giùm anh cái rồi đưa chứ đây để con để con hồi ờ, nữa rồi phan để con ờ, đây con để đây nha đây rồi xịt giùm anh cái rồi đây đây đây đây đây đây đây đây trời rồi mình cất túi nha nè xịt giùm anh cái dạ dạ rồi ok kính được không á ạ trời đất bây giờ bây giờ con để ờ, cái phần gạo ờ, được phải không rồi rồi ok xịt cho nó một cái rồi xịt cái tay cho nó một cái vợ chồng đều ờ, mù hết mẹ thì bị tai biến nữa phước gửi như là hai phần đi tại vì về quán hộ này chỉ có ba người thôi với lại gửi thêm 200 ngàn cho chú bỏ túi trang trải thì khu này cũng là cái hẻm lúc trước bị ờ, phong tỏa hiện giờ ờ, cái chốt kiểm soát cũng đã mở ra rồi tuy nhiên ờ, chú thì ở trong đó thì không thể nào mà có thể ra nhận quà kịp với bà con ngày hôm nay cũng đến ghé gửi riêng rồi giờ mình sẽ lên hẻm gì hẻm 66 Lê Hồng Phong nha cô chú anh chị đúng người đúng hoàn cảnh thì ờ, nói chung là anh em mình không có tiết tiền thiết bọng gì hết trơn Ủa, xe nó đổ xăng chưa đang đổ xăng từ từ anh em mình thì chỉ có hỗ trợ tại khu vực uh, Cần Thơ thôi nha Nói chung là tập trung ngay quận Ninh Kiều nhiều còn bên uh, chẳng hạn như Bình Thủy thì chỉ nhóm nhóm lại được thôi lên tí xíu thôi nha không có dám đi xa cái găng sâu vô cũng không đi được luôn nên à, cô chú anh chị cũng à, thông cảm nha không có giấy đi đang đợi xe kia đổ xăng xong mình sẽ lên à, hẻm 66 nha như đã hứa hôm qua mình nói mình lên thì hôm nay mình sẽ lên em tưởng đâu cái chú thầy biến đi à đâu phải ảnh bị mù tai biến tai biến là đúng rồi mù mà nhưng mà người ta sẽ có một cái điện thoại riêng ở trên đây thì có mấy chị à, trên đây chị biết nè chị nói là anh mấy cái số đúng người đúng hoàn cảnh thì à, mình à, nói chung là không có tiếc gì cả lại tí xíu nha mù từ nhỏ luôn á hả wow. mình sẽ đi lên hẻm 66 Nguyễn Triền Thanh đầu đường Nguyễn Triền Thanh nha hẻm 12 thì trong đó thì hẻm 66 nhưng mà có ờ, có tổ trưởng ở đó nói thiệt sự luôn mấy bạn ờ, đang còn gao á mấy bạn chỉ xin gao không á thì tiện đường thì Phước mới ghé được thôi chứ mấy bạn xin gao không mình còn gạo mình còn đồ ăn thì mình cứ ăn đi mình hãy nhường những phần khác những phần quà khác và để uh, cho những cái bà con khác chứ uh, mình uh, nói thiệt không ăn rau cũng đâu có chết đâu có gạo ăn là mai rồi nói thì nói cho nói thì nói ra là thì nó khẩu nghiệp rau kiết gì phước có ăn rau đâu nè cũng ngày có ăn cơm không thiệt như tao đâu ăn rau đâu thiệt nói tao đi phát rau chứ tao có ăn rau đâu rau cũ có à không có thì thôi hiện tại thì sữa mình hết rồi nha sửa hôm qua mình dồn cho bên ờ, bệnh viện giải chiến cho tiếng đầu hết rồi mình không còn sửa nữa thời buổi này cũng ờ, hơi ờ, khó khăn rồi à, những mẹ bỉm sữa chẳng hạn như mình có gạo thì cho các bé uống nước cơm cũng được mà trở về thời xưa đi mình uống nước cơm đi uống nước cơm giờ thấy chứ kiếm cũng hiếm lắm phải à, nấu lò củi như nước cơm mới ngon không ạ à? chứ biết à, nồi cơm điện thì nước cơm chắc không ngon đâu giãn giãn rồi vài bữa cho ờ, mạnh ờ, sư gán xin mạnh thường quân có sữa nữa mới hỗ trợ được ờ, tiếp chứ sữa thì nói chung giờ có gạo đồ ăn thì được rồi dạ nhiều cái nản lắm nhưng mà thôi không sao nhiều bạn không cần gì hết mình cho xong hết trơn có có mình mới nói chứ có chỉ cần ờ, xin hỏi xin thêm sữa cho bé thì mình nói giờ mình hết sữa rồi chứ còn đâu mình chỉ uống nước cơm đỡ đi ai không thương con không à nhưng mà đang mùa dịch mà có gì mình dụng đó thôi mình trở về thời tiền về thời tiền sử ăn lông ở lỗ vậy thời săn bắt hái lộm <laughs> được rồi em phạm nhi ơi anh nhận 500k nhé kể bữa nó để anh gom gom để anh con mua sữa mua sữa cho bên à, khu chạy thận thì cơm điện không có nấu à, cơm điện không có à, nấu nước cơm được hết ta không được được, được. được được nó sôi sôi lên rồi chắc cái á thanh ấy vậy ờ nó sôi sôi lên nó còn miếng nước đó rồi ờ, chắc ra rồi mới chưa dính như lại sôi bắt, cái à, nấu à, nồi à, gà không ờ nó cho nó chung nè lấy uh, lấy một cái miếng thiết rồi xong rồi lấy cái nồi mình để lên cái bếp ga rồi lấy miếng thiết để lên xong rồi bỏ nồi cơm điện lên nấu lên là nó sẽ giảm được cái độ nóng của bếp ga thì mình nấu ra là nó vẫn ờ, một hồi là nó vẫn nấu được luôn vẫn có nước cơm luôn thì nấu bằng bếp ga đó thay thế cho bếp củi thay thế cho bếp củi nói chung là mình chế được trơn thật ra là hồi xưa mẹ phước uh, nấu vậy không uống gì không chứ phước uống sữa gì đâu những lúc cúp điện là nấu bằng vậy không đó nấu ờ, chứ lẽ nấu bằng ờ, lò xô nhưng mà sợ cái độ nóng nó uh, cao quá thì mình bỏ uh, lấy một cái miếng thiết mình để lên xong mình để nồi để cơm lên thì nó sẽ không bị khét chung là được hết kêu ừ, vài bữa nữa xin à, anh Phước ơi hỗ trợ em cái miếng thiết để em nấu chết luôn chứ vậy không không ra đường mua thiết được dạ kệ mình bạn bạn minh hiếu ơi mình nói chuyện ba đơn lắm mình đang ờ, chỉ bài cái cách để cho mọi người dùng để ờ, trong ờ, mùa dịch này có gì dùng đó chứ uh, nếu mà bạn nói mình nói chuyện ba lơ uống nước cơm được thì bạn cứ ra tiền cho sữa đi mình đâu có ép bạn đâu bạn gửi cho mình trăm triệu đi thiệt ngày mai mình sẵn sàng mình bỏ từ đây tới uh, hết mùa dịch mình đi hỗ trợ sữa hết cho các mẹ bỉm luôn ngồi nhà thì uh, nói cái gì cũng dễ lắm đụng chạm chuyện đi rồi sẽ thấy nhiều chuyện lắm nguyên cái chốt chà bá ngay là ngay Nguyễn Truyền Thanh rồi tới rồi nha bỏ câu chuyện nó qua một bên giờ mình sẽ ờ, hỗ trợ cho hẻm bà con ở đây Ủa hẻm 66 bị phong tỏa hả là anh là cái cái người nào hôm qua xin ở trong đây đó rồi nói là ủa mà sao anh ra đây được tại vì ờ, tổ trưởng ở trong đó đứng ngoài á à vậy đó hả ủa này là chốt kiểm soát hả hay là chốt phong tỏa chốt kiểm soát hả ủa gì vậy này mình ờ, ờ, ờ, cái cái xe vô tới hẻm 66 vô tới chổng còn xa không dạ giờ chú mở nó ra con cái vô xe không để cho nó tiện sẵn con gửi đồ được rồi được rồi dạ được đây đây gửi cho chú trước đi ở chốt chú trực là mấy người à, Ch chốt này á hả ba người hả rồi để đi vô gửi bà con chổng xong ra còn con tính phần tiếp theo nha rồi đúng rồi anh dạ dạ món đầu xe vô luôn đi trước đi tướng rồi đi vô anh em mình đang có mặt trên hẻm 12 nha Nguyễn Triền Thanh thật ra thì à, mấy bạn chửi anh em mình và trách anh em mình thì mấy bạn không có à, hiểu nổi à, một ngày mình phải tiếp xúc bao nhiêu chuyện đâu và bao nhiêu chuyện nó xảy ra phải gắng cố gắng kiềm nén cảm xúc lắm nhưng nhiều khi nó bực bội nó phải bộc phát anh em mình là phải đi từ sáng sáng sớm ngủ dậy là ăn miếng cơm xong là bắt đầu đều phải lấy rau rồi nhập hàng đồ đạc rồi về ngồi soạn rồi phải còn hỗ trợ phun rồi xong rồi phải đi phát phải đi phát nữa phải điện thoại thì liên tục nguyên ngày lên đi lên đi lên đi anh lên điện thoại thì liên tục cả ngày chứ ờ, không phải là đơn giản một ngày một hai cuộc đâu bởi vì nhiều lúc ờ, bị chết rất là nặng nhưng mà thôi lâu lâu xả được miếng nào hay miếng đó cố gắng thôi đáng lẽ ra là nếu mà bây giờ mà nó ờ, bây giờ bữa mà không thêm 10 ngày nữa thì anh em mình sẽ khỏe rồi giảm xuống chỉ thị 15 rồi là anh em mình khỏe rồi nhưng mà giờ muốn ngưng cũng ờ, thấy còn 10 ngày nữa thôi ngưng thì thấy cũng thương bà con hẻm 66 bởi vì gắng cố gắng như hồi chiều giờ đó các bạn xem không anh em mình phun mình chợ An Khánh phun xong rồi đầu đi phát dài dài dài dài, dài lên nhiều, coi, nhiều việc lắm fan anh đang coi vậy. phải không đó không không lên hẻm 66 á với lại một ngày à, Phước nói thiệt tin nhắn mà xin mà điện thoại là cả thiệt nếu tính nói cả ngàn thì nói thì nói quá chứ hàng trăm là có vừa điện thoại vừa nhắn tin rồi vừa nhắn tin về phay nói chung là đăng bài mà để vận động mà chưa thấy ai cho tiền chân là thấy chỉ bài xin lên không bài xin hỗ trợ không là đấm đuối đây hẻm phong tỏa hẻm 66 tới rồi à. rồi ở đây ai ai là đại ai đại diện ờ, nhận ở đây à, anh là tổ trưởng luôn hả là trong đây là có bao nhiêu hộ trong hẻm này nếu tính ra tính đây lòn qua bên kia là cái tổ ờ, tổ năm bên kia cũng dính trong cái khu này đó là khoảng khoảng 100 ngoài trăm ngoài nhưng mà cái tổ của anh là khoảng đây những người khó khăn đây là nếu như mà hộ khó khăn là khoảng tầm cỡ là 60 mà vậy đó hả bên đổ ở đây mà nằm trong thuộc trong đây thì nó cả trăm hộ một tổ bên đây thì cả trăm à. nhưng mà khoảng 60 cũng cỡ là có gần cỡ 60 rồi xin hôm qua anh xin em là xin bao nhiêu phần à, là anh tính hỗ trợ cho những khuôn mười mấy phần rau củ đó là tính xin cho mấy bên đây hả ờ. thì hồi tối ra cũng cũng về cũng gõ cửa cho bà con ở trọ luôn kia à, là mé ngoài ngoại chạy ra lấy hả Đúng rồi. hôm qua là anh chạy ra lấy em gửi ngay cái chốt mé ngoài hả à, chốt à, dạ uh, à, yeah đây hẻm 66 còn giờ ở đây <laughs> nhiều quá trời rồi từ hôm qua nó nói à, nghe nó mười mấy phần đâu có đem đủ đâu nhưng mà hiện giờ ở đây em gửi uh, à, 20 phần em gửi lại 20 phần nha anh coi rồi gửi cho những ưu tiên dùm em những cái nhà có à, hoàn cảnh khó khăn thật sự với lại cụ già ưu tiên cho cụ già trước nha dạ. với, à, với lại những hộ nào nhà có bé nhỏ à. ưu tiên những hộ đó trước thôi còn mấy hộ khá khá tí xíu thì kệ ai chửi thì tụi em nghe dạ. không sao cả chứ ờ, giờ ờ, mình phải cho mấy cái cụ già trước ưu dạ. tiên cho những ờ, ưu tiên cho những hoàn cảnh đó trước ha rồi lấy xuống ờ, gạo hồi nãy mình lấy lấy một bao 50 kg với một bao uh, 25 kg đi với thêm năm bao nha năm bao kia nữa là gửi cảnh trăm uh, kg gạo với lại 20 ờ, phần rau với lại 20 ờ, phần ờ, mì trứng anh tên gì anh Tuấn anh Tuấn hả Tuấn. tổ trưởng uh, của tổ 11 hả với một bao 25 không anh ờ bao 25 ừ. right, right? rau đủ rồi ok gạo thì có gì anh chia ra giùm em nha tại vì gạo mới này không có bịch nhỏ à, với lại mạnh thường quân gửi quên dặn á họ gửi bao 50 kg không à rồi nha hẻm 66 mươi sáu hố phước ờ, đã ghé ờ, gửi nha đó ờ, 25. Cái 25, cái đó cái này 75. Anh chia ra giùm em người 4 kg cũng được. Nói chung là chia sao đủ 20 hộ em. Còn mấy kia là đủ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi rồi ok nha anh. Dạ dạ dạ. Rồi có gì hồi nữa liên hệ với anh Tuấn ờ, tổ trưởng nha. Rồi. Rồi em đi luôn anh ơi. dạ dạ không sao Dòng ra đi dòng dòng ờ, ra dài dài đi có ờ, mấy, mấy cô đó coi có ai xin gì thì ờ, gửi bạn bảo chân đó hẻm 10 lên phong là bạn xin cái gì bạn gao không hả trời xin 30 phần gao nếu xin 30 phần rau giờ mình có rau mình có đầy đủ đồ rồi thôi đi bạn ai ngang ngang hẻm 66 đây là ai ai xin phần rồi bên đây dạ. bên đây hả mới kêu cái cái nhà nhà đông cái gì nhà đông cái gì ai ủa nhà nhà này hả ta nhà này ngang hả xin cái gì đó hả ờ, ờ. người nghèo hả em thấy cái giải này đầu cái này mặt tiền này không ai nghèo hết chứ vậy hả thôi vậy nữa chỉ xin thì nữa liên hệ sau đi giờ gặp người đóng tên thôi chứ không gửi giùm à, có một bạn cũng ờ, nhắn tin với Phước nói là hẻm 66 ờ, toàn nhà giàu không Phước nói thiệt với các bạn ờ, bây giờ không không biết nào giàu nào nghèo hết trơn giờ thấy phong tỏ là Phước cứ hỗ trợ thôi rồi hên xui tùy duyên thôi chứ giờ giàu nghèo cái gì giờ nó thật sự ra giờ phát xong rồi quay qua phát chỗ này thì chỗ kia trách chỗ đó giàu chỗ em nghèo sao không cho thấy mắc mệt luôn á trời giờ phát sao mà mới vừa lòng hết đây nhắn tin lại nhắn tin trách là cái khu đó là giàu đi cho kỳ vậy rồi giờ sao mình biết giàu nghèo chán thì chứ này xin gì thấy chú này thấy tội nghiệp quá nè từ từ kêu đúng đứng xa ra đi mấy người này chú xin gì hả chú cho cho cái chú này một phần đi để xuống phần rau với à, phần mì trứng với bịch gạo xuống cho chú đi rồi chào em gửi xuống cho chú đó đi cái cái chú đội nón bảo hiểm này nè rồi cảm ơn em nhiều nha rồi ok <laughs> dạ chào cô rồi cái em gái đó em xin cái gì à, hả gạo gạo hả rồi đưa cho em em gái đó một phần gạo với gạo đi ừ, xin đi chú bảo ông thành không bốn phần thì bốn phần mình cứ gửi ờ, có một người đại diện ở đây ờ, là người nào gặp người nào cho người đó thôi chứ giờ không có không có cho ai nhận giùm hết trơn á dạ dạ cái gì ai ai ai bên đây mù à, dạ, dạ, lấy dạ, lấy một cái ờ, phần cho này cho cái chú nào mù á cái vậy. Ờ, ai rồi gửi cho anh đó một phần luôn đi rồi rồi xong rồi ờ, phần mì trứng với rau đi xong rồi rút được rồi hồi nữa kéo ra nữa là mệt nữa luôn rồi rồi gửi cho cái chú mù gì giùm anh nha dạ dạ dạ rồi rồi ok lên xe lên xe được rồi lên xe ra luôn nha ai nói sao tin vậy thôi chứ giờ cũng không biết lường trước hả cái, cái đó ờ, không biết còn đủ đồ nữa ra chạy ra ngoài đi rồi coi cái phòng cái chỗ giải trọ ngay đó đó thấy cái phòng đó tội nghiệp đó thấy nguyên giải trọ đó tội nghiệp đó hẻm 512 8 phòng trọ trên Bình thủy sớm người mù anh nó ghé rồi anh em ơi anh ghé anh cho mấy bữa trước rồi chỗ hẻm 6 chứ gì ngay chợ ghé rồi hẻm đó ghé rồi cho chỗ này không coi chưa bao giờ em phố này bao giờ em phố nãy à, cho chú rồi thôi gặp mặt đón người thôi dạ, dạ, chú cho rồi cho rồi nãy đưa chú rồi rồi con ra chú cảm ơn nha chú hồi nãy gửi cho chú rồi hồi nãy con đưa gạo chưa à, chưa gạo đưa gạo cho chú rồi ok rồi xin lỗi chú nãy tưởng đưa gạo rồi chết ngày nào vậy ra chưa để anh ra để anh ra bước ra xe anh coi ở đây còn bao nhiêu ờ, gạo giờ đủ ờ, còn mấy còn mấy bao gạo giờ ở đó còn bao nào không một bao 25 một bao 50 rồi ok bao 25 uh, ờ, bao ở đó còn bao 25 bao 50 hả ừ. rồi ok ở, ờ, ở ờ, còn uh, mì với trứng còn bên đây còn không ghé qua cái cái cái giải trọ hẻm mà có 8 phòng mà trẻ em với người già không á hẻm năm hẻm hẻm 512 chạy theo sau nè thường cự quận cái đây nè quẹo lên xuống ta hẻm 512 là quẹo lên xuống ta khoan để để điện cái từ từ từ từ để điện cái xuống xịt cho tụi nó một cái đi, đi à, chị ơi chị có xin ờ, ờ, quà bên tám phòng trọ chị 8 phòng trọ ờ, bây giờ hẻm của chị em đang ở hẻm 66 là 512 đi lên đi xuống chị về cái mạng 8 hay gì dạ rồi chở, chở ngược lại phải không về phải không điện máy xanh khúc đằng nào luôn anh hả Vậy thôi phải không đây anh nói chuyện cho mở lo lên dạ rồi ờ à... à anh. Alo, nghe anh ơi. Qua qua qua cầu Bình Thủy anh. khu dân cư An Thới đối diện huyện Mái Xanh nói chung là em không có gành đường ở trên này em đang ngay chỗ ờ, hẻm 12 Nguyễn Triền Thanh bây giờ em vòng về Bình Thủy phải không rồi chạy ờ, khoảng bao nhiêu mét nữa 800 mét nữa bên tay trái hay phải hẻm 512 rồi hẻm 512 xe bán tải vô được không? Được anh, hẻm đổ giữa anh, đổ Rồi, đúng hẻm 512 phải không? Rồi vậy uh, chuẩn bị ra đón nha. Rồi rồi. Có 8 phòng ở đó thì uh, nói mấy uh, ngồi giữ trật tự nha. 8 phòng thôi. Rồi trẻ em người già. Ok. Rồi. 500 ấy, 512. Đây, tịch đi. đây đây đây tấm cồn rồi ok mình về hẻm 512 chú kia chạy ra xin không kịp á anh chịu rồi chứ biết sao giờ hỏi chú ra được tới đầu đường à, Nguyễn à, đầu đường à, hẻm 12 không 512 Bình Thủy liền không qua cầu Bình Thủy em tụi nó gì đó có cái chú nào đó mà lớn tuổi và gì đó dạ, dạ, giờ dạ. chú ra tới được đầu này được không dạ biết rồi chú kia chạy ra xin mà không kịp biết rồi bây giờ bây giờ từ từ lại bây giờ kêu chú chạy ra đầu đường Nguyễn Triền Thanh giùm anh có được không anh đứng anh đợi trả lời anh lẹ cái em thôi tôi anh xíu quá nữa chú kia chạy ra xin mà không có hoài luôn khổ mấy má này quá cứ hỏi hoài luôn mình hỏi lại dạ không trả lời mà cứ chú kia chạy ra xin dạ con đang đứng ngay chỗ đầu đường hẻm 12 nè bà nội bà cứ kêu chú đó chạy ra giùm con con đứng con đợi cứ chú kia ra hẻm 12 hoài luôn rồi chú kia chạy ra xin mà không được dạ con đang đứng đợi nè bà kêu chú đó chạy ra đây giùm các bạn ờ, các bạn gì đó đừng có điện cho ờ, gì nè hết điện ờ, số điện thoại rồi giờ chuyển qua điện Facebook nữa trời không thấy đang livestream sao điện rồi sao mình bắt máy kêu chú ấy ra dùm anh nha ra đầu hẻm 12 nha có xe đạp chạy xe đạp ra càng tốt nhìn nó mấy thấy thương biết đâu được thêm hai sĩ còn mà đi mà ít thắt ra là rồi là đi luôn đó kêu chú mượn chiếc xe đạp ai chạy ra đi nhìn thấy đáng thương thì anh sẽ cho thêm hai sĩ nha hả chạy vô mượn xe lăn lăn tới đây chắc 10 giờ đêm luôn á ôi ông nội suối bậy bạ không <laughs> lăn lăn ra để đây ra đây lấy năm xị xong rồi đứng đây đợi tới tới tối luôn á chạy xe đạp cọc cạch cọc cạch cọc cạch ra ha lấy thêm hai xị còn chẳng hạn mà đi xe lăn ra thì lấy thêm 5 xị mà chắc đợi tới 10 giờ đêm luôn ở quên tới uh, ờ, 10 giờ luôn quá Phan đợi cho chú nào ra đó gửi chú ấy, phần lấy anh bao gạo ấy. nãy chú ra không kịp cơm thu dạ còn rồi đấy chú đợi cái chú kia ra lấy chú mấy đông ngồi xe lăn đâu nội mày nói bậy bạ ngồi xe lăn đâu cái chú nào đó đi ra để cho kịp ra mé đây ông đây đi ra nãy nghe gì lăn lăn tao tao nói á có chú nãy đi ra không kịp mình đứng xong mà thấy mày chạy đi ra mà anh em mình đã đi ra đây rồi để hóng thử nóng lên nè sao chặt chặt trứng vậy anh Phước Ý, thấy chiếc xe máy chạy ra rồi có thể là chiếc chạy hết thắt ra nữa trời kìa thấy chiếc xe chạy ra kìa ga mà ga mà nhìn không thấy đáng thương thì uh, sẽ không được hai xị nha cái này giống như là hữu duyên thôi rồi đi xe máy ra rồi chạy xích lại xíu nữa mà chạy chiếc SH là chết luôn á xích lên đây xíu nè rồi rồi thử rồi tới tắt đèn đi chú đeo dấu chân này đi không ấy. chú chú này hả chú này nãy tính chạy ra lấy mà không kịp á hả rồi vậy để tôi đi để một phần cho chú đi một một đáng lẽ là tụi anh đi rồi đó anh gửi cho chú á ủa chú có gửi chú bịch gạo rồi mà đâu có đâu thì mỗi mỗi mỗi người á mỗi người chỉ có được bịch gạo à ủa chiếc xe này là xe chú mượn á hả chú mượn ha rồi thường ngày chú làm cái gì ở nhà hả chú hôm nay nhiêu tuổi rồi bốn bảy hả không mà thường trước dịch là chú làm cái gì ờ, à là mình là sửa xe rồi hả còn giờ ở nhà là với vợ với con ở nhà trọ hả rồi ở nhà mình có xe máy không có xe máy hả ờ, à vậy đó hả rồi cái bé sao là gì kế phòng luôn kế phòng hả là cũng tính ra xin nữa hả à, chú trong trọng là ở nhà hả ở trọ vậy là hai người này là ở trọ lấy ờ, phần nữa cho bé này luôn đi dạ. dạ. Phải đấy chạy ra chạy không kịp. Dạ. Rồi, lại lấy đi em à, em gái. Rồi vậy nha, chúc sức khỏe mình nha. Rồi may mắn lắm không thôi mình cũng đợi á hồi <laughs> nãy mà đạp xe đạp ra là con gửi thêm tiền rồi dạ dạ rồi chú sức khỏe chú luôn nha rồi con gửi thêm bao gạo luôn nha chú uh, giữ chốt rồi ok rồi về hẻm 512 tự xử luôn rồi ok à, ok ừ. nói chung là à, chú thì à, biết cũng đang thất nghiệp thì mùa này ai cũng vậy cứ tưởng nghe thì nghe chú thôi phải gì già già tí xíu nó chưa có à, gì nè đụng tới cái cảm xúc của phước mà phải cho tiền thêm chưa có chạm vào cái sợi dây cảm xúc vậy thôi gửi quà thôi rồi giờ mình về à, hẻm 512 à, nha chú hồi nãy cũng có hỏi chú cũng có xe máy phải chi mà chú không có xe máy á là thường nếu mà chú nói là chú đi xe đạp á là rồi chết liền luôn bắn tiền liền móc móc tiền ở bắn liền thảy luôn cái bóp nhưng mà xin lại giấy tờ nha nghe đâu hẻm 512 ờ, Phước sắp tới này á, hồi nãy thì bạn ấy có chụp một cái hình cho Phước xem thì ở đó gồm ờ, gồm trẻ nhỏ ở đó có 8 phòng gồm trẻ nhỏ với lại ờ, người già không à thì à, sẵn đây chuyến về Phước ghé bên đó luôn trước cũng có gửi rồi bạn ơi gửi ngay chốt nhiều lắm rồi buổi tối đó gửi rồi nha có người xin là cho người già đồ trọng đồ rồi mình có gửi rồi nha dạ đúng rồi trong bóp có hai sị rồi chị khổ quá xanh còn gì thì mình ờ, cho đó nha xe đạp mà phải gì gỉ xét xe đòn ha đạp cốc cách cốc cách ha văng cái uh, văng cái thắng quan bên ha cái sợi dây sên xúc nữa ha rồi dắt bộ ra trời thảm cực kỳ luôn rớt nước mắt luôn năm xị đây quá mình nó bị bị chúng mấy cái mấy mấy mấy pha đó hoài tốn tiền hoài luôn rồi phải không Đúng rồi. Kìa kìa kìa. Hẻm 512 ở à, bên đây. Rồi mắt rồi. Rồi mình vô tới giải trọ luôn mình coi thử. Khu dân cư A, à, thấy nè. Đâu cái giải trọ của mình ở đâu anh? Hai từ từ đang hỏi. Thôi, sao thấy thanh niên không vậy? À, cái giải trọ mình ở đâu? Đi, rồi, chạy xe vô luôn đi để em rồi giãn cách xa xa ra nha có có chỗ quay đầu vô đây có chỗ quay đầu vô lại đi có chỗ quay đầu dạ cho nhầm hoài gì em là cứ đứng xin hồi là cho à hay đó bạn lưu bất toàn thấy hay đó giàu mà thấy đúng là tốn thêm vài sĩ ủa ai kêu á ai kêu đó trên trên xe anh chảnh kêu đây để chọn này sao thấy thanh niên không vậy ta thấy thanh niên không à sao sao lúc chụp mà dòm thấy hình à, à, à, thôi lỡ rồi à. ở đây mình tám phòng hả chị ở đó còn à, nhiêu gạo vậy dạ còn còn bao cái này bao bao bao năm mình còn không còn còn đó nhiêu vậy thôi gì lấy à, là lỡ rồi cho bao gạo 50 kg đi với lại mình hết cái kia rồi cho thêm uh, à, 8 phần rau đi em còn cái gì em cho nấy nha em gửi cho mình à, nguyên cái giải mình là bao gạo uh, 50 kg nha với lại 8 phần rau nha còn à, mì với lại à, trứng em hết rồi nói chung là em còn gì em gửi đó thôi dạ thì tám phòng thì mỗi à, phòng phòng nào đó nhựa ok tám phòng tới 40 kg thôi nhưng mà em gửi luôn 50 kg thì có phòng nào mà ai đông thì mình lấy 10 ai ít thì mình lấy 5 cái gì ai cái đó hả cái đó bao lẻ hả bao lẻ hả vậy đưa bao 25 kg với lại ba bao này thôi Vậy là đủ rồi Trời Chừa lại ờ, dành cho cái chỗ khác Vậy tưởng bao 50kg với bao lẻ hả Nãy <laughs> Rồi với lại lấy bao 25 là đủ rồi Thôi vậy mỗi người 5kg ờ, đủ luôn 8 phòng Ủa mấy bao này mấy bao? 3 à? bao, 3 bao đó với bao 25 đủ rồi. Rồi em mua rồi. Bỏ gạo xuống ok. Rồi với bao 25. Bao 25 này chia giùm em nha. Em hết mì trứng rồi, nãy giờ cho sạch rồi, cho chịu giờ rồi. Còn gì dụng đó thôi. Rồi ok nha. Rồi ok ạ. À. Rồi em chào. Cái gì? Ơi. Trời ơi mày cồn nữa hả? Tại tới bọc chết. Hết hồn hết hồn. rồi chưa đụng tới sợi dây cảm xúc đỡ tốn tiền nói rồi chứ ờ, mình ờ, cũng vẫn gửi tại hết đồ hồi nãy nếu còn mì chính thì mình vẫn gửi gửi cho bà con giờ ai cũng thất nghiệp như nhau như nhau mà nhưng mà thấy thảm thêm chút nữa thì mình sẽ hỗ trợ thêm nhưng mà thấy vẫn còn được thì vẫn ờ, đều như những chỗ khác quay đầu lại đủ trong đây gọng dưới ta đây đường nào ta đường nào hết tới gọng dưới thôi hết rồi còn có ờ, mấy bịch gạo à mai sẽ tiếp về nghỉ ngơi 10 giờ rồi ngày mai mình sẽ ờ, lên ờ, tiếp tục lên bình thủy nha xóm lưới nha hẻm một hẻm hai rồi nha ngày mai thì ờ, chuẩn bị cho tới ờ, một tấn 250 kg ờ, gạo tới 250 phần quà luôn mai mình chỉ chuẩn bị đủ gạo luôn tấn mấy gạo á mai mình sẽ lên một lần nữa để hỗ trợ cho bà con ở trên này hai trăm năm mươi ký đường hai trăm năm mươi bịch muối 250 chai nước tương kèm theo đó là 250 phần rau với 250 à, à, phần gạo mỗi bao gạo 5 kg tương đương với 1 tấn 250 kg gạo chở xe tới 2 à, tấn mấy lần đi xe tải lớn ngoài xe tải chắc xe tải 3 tấn xe tải 3 tấn rưỡi hơn các anh dạ. chắc đi sớm mai tranh thủ ờ, chắc cỡ 5-6 giờ Phước uh, ờ, xuất phát quan trọng là về rau vô kịp là anh em mình đi nha gì trứng mình hết rồi bạn Thảo Quy ơi Hiện tại là giờ mình còn chỉ có rau củ còn được mấy bịch thế giờ à.